Yeah yeah Shout out to Đức Anh And shout out to cơ sở vật lý Ở nhà chán quá Hai năm nay sống với con Covid ở trong đầu Sẽ là không hay đi ra đường mới đủ thứ sắc màu Cứ thích ăn cay trên mặt đầy dầu Mấy gội đầu nhưng mà ở nhà đi này là trầm cảm nó không ướt đôi mi Không biết vào sự dần kể tới như trở thành cô nhi Thương cho số phận, đừng để bị lôi đi Ở nhà chơi game một bài, giải toán cu si Tôi muốn được tự do, nhưng thời gian là thước đo Covid thành đừng cho, ba giờ ta mới hết lo Tôi muốn được tự do, nhưng thời gian là thước đo Covid thành đồng cho, bao giờ ta mới hết lo Yeah, yeah dậy và thức giấc Lấy đôi giày và đeo tất Đi đâu và làm gì đang giãn cách lại đi cất Bạn phải ở nhà không nỗ lực cả nước sẽ mất hết Cầm đi vào đi ra không bị gọi thanh niên mất nết Sáng chiều thể dục cùng anh em có viết xô Tập bụng tập ngực anh nguyên mai tập nốt xô Tối nhớ đi ngủ sớm để sáng chớ ngủ gật bạn không quên gặp nhau vào mỗi tối chủ nhật o ờ, uh, còn sâu xa em cơ xin nói cùng vào đàn cùng con hát ca đọc sách từ cây tập đàn thùng o ờ. uh, không đi đâu cả thì sẽ không mất nếp covid alpha hay delta việt nam tao để chấp hết Thank you. Bởi vì cả tháng này chưa ra khỏi nhà nghe đâu là vì dịch Nhưng mà thôi ở nhà cho an toàn dính Covid thì đúng là bi kịch đeo khẩu trang mỗi khi đi chợ Sát quần tay để đề phòng Việt Nam sẽ chiến thắng Covid vì cả nước mình cùng chung một lòng uh muốn được gặp anh em ngồi làm đi nước chè nè muốn được ra đường phố tận hưởng không khí của cái mùa hè nè mong cuộc sống bình thường để mình tận hưởng những điều nhỏ bé và mong bình an đến với mọi người bằng một nụ cười luôn hé à, ở nhà không sợ chán vì đã có sâu xa vẫn gặp nhau cuối tuần thôi mà bạn bè chứ có đâu xa nói cùng đàn cùng hoặc là cùng hát ca cùng với SGC để con Covid tránh ra à. Space Speaker Challenge Music dập dịch Hà chuối Lego 24 giờ trong nhà và boyfriend là cái chăn Càng học ngày học đêm để hết dịch không phải ăn năn Hội độc thân và phương Tình tình đợi tao tí Ôi giời ôi dịch cơ Mà chia tay à đồng chí Vừa được tiêm Astra mười ngày nằm trên giường Bạn hỏi hai tiêm xong bị sốt Tôi thực thế rất bình thường Gặp em có thể truyền mít Tôi lại thì thấy nó solid Sâu xa của những con beat Hứa hẹn sẽ thành hit vào rồi đi ra Ngủ nhiều sợ má la Chúc mọi người sức khỏe Covid au revoir Và không quên cảm ơn những chiến binh thầm lặng Vì sức khỏe toàn dân Vì Việt Nam chiến thắng Người dịch ở nhà không đi học thì cũng được đã 4 tháng Chắc sẽ là tỷ phú nếu nỗi nhớ của anh có thể mang đi bán Thôi thì chung tay dập dịch cùng anh chị em SGC Nếu bị nút lấy headphone và nghe bài này ngay về Anh không phải rapper hay ca sĩ mà là sinh viên đi Chỉ học bài để qua môn mỗi khi anh đi thi Hay là tập thể dục học đàn hát chứ không có buông lời Đến ngày anh mặt mọi người thấy anh ấy ít sợ Sống giờ Mỹ nên dạo này sáng thức dậy lúc 10 giờ Thì này khiến mọi người khiến ông phải đại giờ chờ tụ tập gặp mọi người không cần phải sâu xa còn nếu không biết điều mà giờ đi sớm trước khi tác động là hết quan tài. xích rồi yêu rồi mỗi tội là anh không nói giấc muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi cho dù tin anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn mặc kệ cho khóe mắt ướt sau môi kia giờ đã sờn trái tim anh hỏng lâu rồi dù có vỡ nữa cũng không sao được tại lăn lóc trên bàn bấm hiện lên vài dòng thông báo vẫn như mọi ngày thôi hà nội đang giãn cách không thể ra ngoài được bây giờ ta xa cách đời vốn là hơi khó em bây giờ như hoa có chủ nơi gió đêm nay anh hơi khó ngủ thằng khẳng bỏ mặt cây bút trên hàng ngậm mương ngon lâu tạnh đôi mắt lượn lờ facebook chỉ chờ một gió một xanh